Xin chào các bạn Hôm nay thì chỗ hàng rẻ hơn khuyến mại của chúng tôi sẽ test một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Hiệu bếp là Vinai Bếp có mã số là KGM64BE Đây là cái nội thất bên trong của bếp đây Thì tiếp theo tôi sẽ đóng cái bếp lại Để cho các bạn có thể xem ờ, cái ngoại thất bên ngoài của bếp Như là tôi sẽ test cái tính năng của bếp cho các bạn xem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 thì bếp được thiết kế đây có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn vệ sinh cũng như là sử dụng các bạn chỉ việc kéo qua như thế này và đặt thực phẩm nó sắc lát mỏng ở bên trên đây và cho bên trong và công tắc để nướng thôi rất là tiện lợi các bạn không có mất thời gian và công sức để đốt lửa than bên trong chúng ta sẽ có mâm và vỉ bằng inox đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ga khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở từng bước là hai bếp nấu đây và một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy đây, ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo tôi sẽ còn nhỏ các ba ngọn lửa lại để ờ, có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á cái que cảm biến ở phía sau đây nó sẽ có một cái que cảm biến uh, tự động khóa ga chống rò rỉ sau khoảng từ 5 đến 7 giây á, thì cái que cảm biến á, nó sẽ nhận được tín hiệu là lửa đã tắt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 thì khi mà các bạn sử dụng bếp ga mà các bạn ờ, khóa ga vào đây các bạn tắt công tắc rồi mà các bạn quên khóa ga á, thì khi mà lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây thì các bạn cảm biến á, nó sẽ nhận được tín hiệu thì nó cũng sẽ tự động khóa ga cho các bạn thứ nhất là có thể tiết kiệm được cái lượng ga cho các bạn và thứ hai là nó sẽ, phòng chống tình trạng rò rỉ ga cháy nổ rất là an toàn đây cả hai pin đều khóa ga sau tính năng nước cạn nồi đây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 khi đèn thì ánh sáng màu xanh thì có nghĩa là pin đã đầy rồi để mà nhận biết khi nào pin yếu các bạn có thể quan sát vào đèn hiển thị đây đèn hiển thị trên bếp đây khi đèn thì chớp ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu mà các bạn có thể chú ý lắng nghe vào cái gì đến lửa cũng biết đây khi mà các bạn nhìn đến lửa và nó chặn vào nhỏ thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn nên cắm sạc vào thì ở pin này đó nó sẽ có âm dương này thì cửa hàng chúng tôi có làm dấu cộng và dấu trừ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 để chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp nó bị bung ra biết sử dụng cái sàn hoạt động bình trong ở bên trong biết á, tôi cắm sẵn một cái đầu chờ đó, để cho các bạn cắm vào cắm sạc vào thì vì tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nó sẽ không những tính năng hẹn gạch nấu và nướng